anh em nằm Roma thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo Roma thì Roma tối ăn 20 còn thêm cái trận Sporting với um, Arsenal thì mình cho tất cả anh em nằm Sporting và để mình xem lại thử coi hôm qua mình bốn có cho anh em thêm một cái mã kèo tài hay ờ, không cúp liên đoàn tại dạ, qua mình nhận định nhiều trận quá hoặc là um, trước đó thì thắng Milan với cái tỷ số là 4-0 trên lượt cúp C2 thì anh em cũng thấy thì tối à, qua là anh em đã húp rất là nhiều kèo tất cả anh em nằm đội chủ nhà thì anh em thấy cái thành tích của đội chủ nhà Sporting đang có cái thành tích rất tốt trong những trận gần đây nhất và riêng về cái thành tích đá cúp thì anh em cũng thấy được chấp với mã kèo 0,25 thì tại sao mình cho tất cả anh em nằm đội chủ nhà thì anh em cả anh em nằm đội chủ để nâng cái tầm cao lên một cái tầm cao mới nha anh em thì trong khi đó cái trận này mình cho tất cả anh em nằm đội chủ nhà Seabox ngày qua mình cho anh em nằm đội chủ nhà và anh em cũng húp được nửa kèo và riêng về những anh em nào chưa biết mà hồi qua mình đã cho tất cả anh em kèo bên uh, cái kênh hốt lúa của mình nha thì mình sẽ qua cho anh em xem cái kênh hốt à, bên kênh hai lúa soi kèo của mình thì qua mình nhận định cho tất cả anh em là ba trận bên kênh hai lúa soi kèo thì anh em thấy trận Ả Rập út nè với Nhật Bản thì cái trận này mình cho anh em nằm tài mạnh tay và nằm Nhật Bản còn cái trận MU này thì MU mình có nhấn mạnh trong video nếu mà anh em nào đã xem được video này thì anh em cũng biết mình cho tất cả anh em nằm full kèo MU là nằm trên tài trên hiệp 1 và nằm thêm cái trận Juventus mình dự đoán Juventus sẽ ăn 1-0 đúng Juventus đã ăn 1-0 trong cái mã kèo này thì anh em hôm qua đã hút full kèo hai kênh anh em đã hút full kèo nếu mà anh em nào theo kèo của mình qua nay thì anh em cũng đã hút full kèo luôn rồi thì à, vào cái vấn đề mà vào nhóm anh em nếu mà anh em còn chần chừ gì nữa anh em cứ liên hệ trực tiếp cho mình mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang và đưa anh em vào nhóm thì tại sao cái quy định trong nhóm mình anh em vào anh em phải đăng ký trang mình mới cho anh em vào nhóm để nhận kèo thì anh em chơi trang nó có một cái lợi thế về cái vấn đề anh em chơi trang anh em chơi trang á, là anh em có thể anh em chờ kèo hoặc là anh em lựa kèo hoặc là anh em đánh trung nè anh em xây sở kèo nè đó rất là nhiều cái lợi thế tới khi tất cả anh em chơi trang thì video nào mình cũng nói rồi bây giờ mình không cần đề cập vào nhiều nữa anh em muốn vào nhóm mình chơi thì anh em trước tiên phải chuẩn bị tinh thần để vào đăng ký trang anh em chơi và anh em phải chuẩn bị thêm một số vốn nhất định ít nhất phải tầm một củ hai củ để anh em vào anh em đăng ký anh em nạp vào anh em chơi thì tại sao một củ hai củ anh em chơi chặn cho anh em chơi nhỏ một trận 500 200 300 gì không biết anh em có vốn mạnh thì anh em có thể thua kèo này anh em còn gỡ kèo khác còn anh em nạp vừa đủ 200 vô anh em thua rồi anh em ngồi anh em ngó anh em nghĩ gỡ rồi cái đó vấn đề đâu phải mình cho trận nào cũng ăn đâu anh em nhiều khi mình gửi cho tất cả anh em 5 trận nhưng mà trong đó anh em ăn 3 trận nhiều khi hai trận đầu thua ba trận sau anh em ăn nhưng mà anh em hết vốn anh em không thể gỡ lại được thì cái đó là anh em lỗ còn anh em mà có vốn thì anh em gỡ lại nhiều khi anh em còn gỡ gấp đôi gấp ba đó quan trọng là như vậy thì bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định thêm cái giải U20 uh, châu Á vào cái dòng tứ kết dòng loại trực tiếp cho tất cả anh em luôn nha đây mình sẽ nhận định cho tất cả anh em giữa cái trận U20 Uzbekistan là đội chủ nhà nha anh em. Năm nay đội chủ nhà là Uzbekistan. À, và ờ, đội U20 Úc diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 11 tháng 3 thì à, cái trận mà vào lúc 17 giờ là cái trận của U20 Iran và Iraq thì à, 21 giờ sẽ có Uzbekistan và Úc nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích của hai đội trong những trận gần nhất thì anh em thấy trong năm trận gần nhất thì bên phía U20 Uzbekistan đã thắng được 3 trận và để thua một trận và để hòa một trận trước Indonesia trong cái trận cuối cùng của ờ, vòng bảng nha anh em. Thì cái thành tích của thằng Uzbekistan đang rất là tốt trong những trận gần đây nhất còn bên phía thằng Uzbekistan là cái đội chủ nhà luôn nha anh em. Còn bên phía ờ, Úc thì anh em thấy Úc trong 3 trận gần nhất thì Úc đã thắng uh, à, Iran với tỷ số là 3-2 và trận vừa rồi gần đây nhất trận cuối của vòng bảng thì Úc thắng Qua ta tới vị tỷ số là 9-1 thì hình như cái trận này ờ, thủ môn của Qua ta ờ, để quên ở nhà hay sao mà nó vô quá trời nha anh em thì nhưng mà Úc lại thua Việt Nam với cái mã tỷ số là 1-0 thì nhưng mà phong độ của thằng Úc đang rất là tốt nha anh em Iran mà Úc còn ăn được với cái mã tỷ số là 3-2 thì thành tích chơi trên sân nhà của thằng UB Kết Tăng mình cho tất cả anh em xem thì UB Kết Tăng chơi trên sân nhà trong mấy trận 5 trận gần nhất thì UB Kết Tăng đã thua tới 3 trận và để thắng được một trận trước Syria để hòa một trận trước Indo nha thì cái phong độ của thằng UB Kết Tăng này cũng không được tốt cho mấy nhưng mà tính theo cái phong độ trong cái chuỗi trận gần đây nhất á, thì UB Kết Tăng nó đang có cái phong độ tốt nha anh em trong 3 trận gần nhất thì UB Kết Tăng đã toàn thắng và hòa thôi còn trong à, ba trận gần nhất của thằng à, úc thì anh em thấy chỉ thắng được hai trận và để thua một trận nha thì hiện tại mình nhận định hơi sớm nên nó chưa có cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em xem thì à, mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo cho tất cả anh em luôn nha đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là đội chủ nhà Uzbekistan chấp với cái mã kèo là 0,25 và tài xỉu 2 thì uh, cái và hiệp 1 thì à, hai này đá đồng và tài xỉu hiệp 1 thì chỉ có nửa trái thôi nha anh em thì cái trận này anh em cứ vào cái mã kèo đội chủ nhà cho mình dù gì thằng UB cái thằng này cũng dẫn được cái lợi thế là chơi trên sân nhà của mình quen với khí hậu quen với uh, cái uh, địa hình trên sân nhà của mình còn thằng Úc này thì uh, thằng Úc này thì uh, nó dạng uh, cái phong độ của nó chỉ đè bẹp được những ông yếu hơn thôi còn gặp những ông lớn hơn thì uh, Úc nó không bao giờ đè bẹp được đâu nha anh em thì anh em cũng thấy nếu mà anh em đã xem qua những cái trận mà trước đó UB cái tăng đá UB cái tăng đá rất là hay thì cái mã kèo này anh em cứ vào cái mã kèo trên cho mình thì à, tài xỉu trận này thì anh em cứ vào cái mã kèo tài hai cho mình nha tài hai quà nha anh em anh em vào cái mã tài hai quà cho mình thì à, tại sao mình cho tất cả anh em nằm mã kèo tài <laughs> thì cái trận này à, thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo đội chủ nhà Tăng nha anh em và cái mã kèo tài 2 thì cái trận này mình dự đoán Tăng sẽ ăn với cái mã tỷ số là 2-1. Thì à, đó là cái phần nhận định của mình về cái trận giữa U20 Tăng và U20 Úc thì anh em nào đang xem á, nếu mà trùng máu với mình thì anh em có thể theo cái những mã kèo mà mình cho tất cả anh em. Còn anh em nào mà nghịch máu với mình thì anh em cứ có cái quyền quýnh nghịch kèo mình cho tất cả anh em nha. Mình không ép buộc anh em phải theo những cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em